tăng vương bồ tát đại bi đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam mô đại Nguyên địa Tạng vương bồ tát diệu tán vườn bồ tát đại bi đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tăng vương bồ tát nam đại bi đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ha ha ha ha